mời bạn nam mời đi bạn mời bạn nữ Rồi, bây giờ hai bạn đã có mặt trên sân khấu Chúng ta bắt đầu giới thiệu về mình cho hai bên cùng nghe luôn nha Dạ Mời bạn Chào anh Nguyên Linh Chào em Chào chị Cát Tường Chào uh, tất cả khán giả trong trường quay Và chào bạn nữ bên kia à, Em tên là Nguyễn Hoàng Phương à, năm nay 32 tuổi và quê quán là ở chợ gạo Tiền Giang. Em à, mua bán sửa chữa điện thoại di động. Hiện tại mình làm việc ở đâu à, Phương? Dạ em làm ở chợ gạo Tiền Giang luôn. Rồi. Chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh và chào bạn Nam. Em tên là Cẩm Duy, em đến từ Long An. Em là nhân viên văn phòng, hiện tại là em đang làm uh, à, KCS à, cho một cái công ty gia công nữ trang ở Bình Chánh. Em đang ở nhà với gia đình là ở à, Cần Đước, Long An như vậy thì à, qua long an thì sẽ tới chợ gạo dạ không sao chung cũng chung trên một tuyến đường ha ưu điểm khuyết điểm của em ưu điểm của em là em à, biết nấu ăn ngon hát hay hát hay mà <laughs> hát cái cho không khí nó sơm lên đi lỡ mai thân nghiệp anh về long an anh lấy vợ miên giận miên nó hiền nó không biết xài tiền nhìn thấy nó đen nhưng lại có duyên kiếm chi do việc tôn tiền xà bông dây phấn son nhanh nhanh <laughs> trời ơi trời thế em gái có nhờ khuyết điểm gì không mà nãy mới nói ưu điểm mà dạ khuyết điểm của em là cũng rất là nóng tính rất là rất là cọc nói chung là khi mà em ờ, vấp phải cái vấn đề gì mà nó nan giải á em không giải quyết được thì em rất là căng thẳng và lúc đó em sẽ rất là điên ai mà chọc cho <laughs> em gái là có thể quay qua cắn người đó liền hồi đó giờ cắn nhiều người chưa dạ chưa chưa cắn ai hết chị à mới hù thôi ta sợ dạ rồi. mới hù thôi ưu điểm khuyết điểm của em là gì ưu điểm của em là vui vẻ cũng dễ tiếp xúc lắm biết hát sơ sơ hát sơ sơ giờ hát ờ, tặng bên kia gì đi ngày mình yêu anh đâu hay tình ta gian dối để bước phong trần cô liêu em khóc cho đời viên xứ dân hiến cho người tình xa Đấy, chị em dán màn liền đúng không chị chưa chưa <laughs> có dán màn <laughs> riêng ngoài ra mình còn có khuyết điểm gì không em trai khuyết điểm của em thì uh, hay quên <laughs> hơi, hơi nóng tính xíu Trời bạn này cũng giống à, với em với lại chị. Uh, à, có rượu bia. Anh ơi anh ơi nóng tính là nóng tính sao anh? ví dụ như lỡ mà em cãi anh gì anh bay qua quýnh em hả? Không, anh sẽ nghe em cãi đúng hay sai rồi anh giải thích cho em nghe, không được thì dạ. À, quá thì anh bỏ anh đi thôi. Đúng rồi bỏ đi chứ đừng đánh em nha, ai đánh em giận luôn á. Em thì uh, không hút thuốc nhưng mà rượu bia thì có à, nhưng mà uống với mức độ giao tiếp thôi dạ uống giao tiếp là uống bao nhiêu chai anh giao nhiêu tiếp nhiêu à hả <laughs> vậy là vậy là em giao ba kết anh cũng uống hết luôn đùa hả? thôi đùa thôi đùa thôi <laughs> về tình trường thì sao mình có dạ, mấy mối em tình có hai mối tình nhưng mà nó không có tiến triển xa rồi bạn trai dạ em uh, có hai mối tình mối tình cuối cùng thì uh, chia tay nay hơn một năm chắc có vẻ là bên gia đình bạn gái đó là không có thích công việc của em đó công việc của em là không có đủ điều kiện để lo cho con gái người ta rồi bây giờ à, em muốn tìm một người thế nào em nói bên kia đi em anh ơi giờ mình chơi trò hỏi nhanh đáp gọn đi anh đúng rồi cho nó lẹ để em hỏi anh trước đi anh có ờ, mối tình đầu của anh là bao nhiêu tuổi mối tình đầu năm đó 20 23 24 tuổi gì á ồ vậy là anh yêu trễ rồi đúng rồi dạ anh bây giờ sống cùng gia đình hay là sống một mình à anh thì tự lập từ nhỏ rồi cho nên là đi làm đâu thì ở đó chứ Dạ. nhà thì ví dụ như tuần lễ nửa tháng mới về chơi một lần dạ à. em ờ. thích vậy đó <laughs> ủa anh có ghen không anh có chứ thương thì mới ghen chứ Ồ, nhưng vậy mà hả? mức độ thôi em cũng ghen lắm nha ví dụ em đi ra đường mà em thấy uh, cái cái anh đó đẹp trai của em khen đẹp trai thì anh có ghen không đó chuyện bình thường mà anh ra đường anh thấy đẹp anh cũng khen mà <laughs> không nhưng mà em á thì em khen thì được nhưng mà anh mà khen là em sẽ quay qua em bóp liền bóp cái gì bóp cái gì bóp cái gì bóp cái gì là giả cái bóp liền là giả cái bóp liền người bạn trai của mình đó dạ mà công việc ờ, nói chung là làm ra tiền ít hơn em thì ờ, em có khinh thường dạ, công việc cái người ta đó không? là cái vấn đề đó là hiện tại của anh thôi nhưng mà chưa biết đâu được sau này về em với anh làm ăn nó khác vậy được anh riêng chứ chuyện đó đi dạ. thôi bây giờ em gái muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào dạ em muốn một người bạn nam là cao hơn em đẹp trai à, sáng láng cười có duyên hiền lành tốt bụng đừng có dữ quá em sợ dữ lắm em thì em rất thích con nít chung là khả năng chăm em bé của em rất là tốt rất là ok sau này á nếu mà có cơ hội đến với nhau á về nhà thì việc nhà em sẽ chu toàn hết nhưng mà em có sở thích đi du lịch à. em thích đi du lịch thái lan cũng có một bạn idol ở bên đó là mỗi năm là em sẽ đi một lần à, dạ, nhưng đi mà chung phải... được không dạ đi chung được vậy quá vậy tốt thì có, có người gì đâu. em xuống vậy thì được thôi chị dạ. nhỏ chị duyệt luôn anh không cần trả lời chị đồng ý <laughs> anh duyệt không anh anh duyệt ờ vậy em cảm ơn anh trước nha rồi. vậy thôi đó hả yêu cầu bạn trai vậy thôi dạ đúng hả? rồi bây giờ em đưa ra yêu cầu anh thấy bên đàn trai là đáp ứng gần như đủ đó còn mình đưa ra yêu cầu làm sao nói chung cũng vui vẻ hòa đồng giống như em vậy đó cô gái nãy giờ vui không dạ vui em thấy à, vui lắm vui, rồi rất là vui ha <laughs> đầm thấm nói chung là dễ thương à, đẹp thì không cần xuất sắc đâu nhưng mà dễ thương là phải có em cảm giác nãy giờ cô gái bên đó đầm thấm không nói chung là khoan nhận xét anh đây <laughs> tại vì em có nhiều cái điên chưa bộc lộ có thể là một cô gái mạnh mẽ mạnh dạ. mẽ cá tính á dạ đúng, đúng rồi để anh qua anh coi đàn gái coi ờ. dạ em chào anh chào em gái long an là hát cái lương được nè em lên câu thử nghe coi hàng dừa nước lung linh ru mình trong nắng mới xuân đến xuân đi mấy mùa chờ đợi thời gian ơi mang nơi chung thủy đợi chờ Nơi chưa đến chưa quen mà sao thấy nhớ Miền hạ bây giờ chắc vui lắm phải không anh Rồi, được rồi Bên đây yêu cầu uh, như thế em cảm giác em đáp ứng được bao nhiêu phần trăm của đàn trai? một trăm phần trăm một trăm phần trăm trăm phần trăm luôn ghê đấy à. cô gái tự tin ha nãy của nó đúng rồi anh phải tự tin em ở long an mà em phải tự tin chứ tự long tin. an Chung dũng kiên cường ừ vậy tự tin càng dạ. tốt nha dạ nhưng đánh mà, chân nào thắng chân đó không anh đúng rồi nhưng mình ờ, có những thứ mình phải kiềm chế không phải tự tin quá dạ, nha dạ đàn trai hơi hiền em đừng ăn hiếp đàn trai nha ủa hiền đúng anh hiền ôi em thích vậy á trời ơi thích ăn hiếp hả nãy giờ chị chưa hỏi bạn trai là có cái điều gì em không thích ở người bạn gái bạn gái nóng tính quá em thì cũng hơi nóng tính thôi nhưng mà nếu bạn gái nóng tính đâu thì ờ, em sợ là em nhìn không nổi à đừng có cằn nhằn hoài nấu một lần nghe được rồi đừng có nấu hoài nó nhiều em nghe nhức đầu lắm ăn mặc với lại uh, make up đầu nó lẹ lẹt quá thôi cũng thuộc loại khó tính này gia trưởng thì mình có gia trưởng không em dạ không em dễ chịu lắm dạ. Ủa, anh không gia trưởng mà nãy giờ anh căng make up nữa không được như vậy em đi đám cưới em để mặt mộc đi hả không, chị tường có nghĩa là không phải đừng có lòe lẹt quá đừng không em không thuộc diện là da bị dị ứng nên uh, ít khi nào em mất cúp lắm anh à vậy hả dạ. sau này là mình dự định là mình sẽ lập nghiệp ở đâu hiện tại thì em đang làm việc ở quê của em nhưng mà thí dụ như sau này ờ, có gặp bạn gái rồi á thì hai đứa sẽ ờ, tính bàn bạc ví dụ như mà thấy ở ở dưới có điều kiện làm ăn kinh tế phát triển được thì mình ở đó mình làm còn không thì ờ, có thể ở đâu cũng được đúng Thương rồi nhau được rồi với lại công việc nó ổn định kinh tế ổn định là ok rồi rồi được á cặp này cũng hợp lý á nha cái mặt có có nét giống giống nhau á giống hả chị dạ không hơi giống chị giống bữa nay ảnh mặc áo gì đi vậy chị áo áo trắng à, trời ơi số ca <laughs> không em thích nè bạn nam bận áo trắng mà em ghét lè lẹt ghét nam mà chồng cái màu đỏ màu hồng màu vàng đi ghê lắm trời ơi bận cái áo trắng lên nhìn nó lịch sự mà ở đâu đi đâu cũng được cũng à. đẹp hết màu xanh được không anh quyền linh đã, đã có có bông có chậu rồi hôm nay em đi với ai dạ em đi với chị bạn thân của em dạ em chào chị ạ à. em xin thì em tên là trang em bạn thân của duy em thấy rồi. trai bên đây sao em dạ em thấy cũng được à nói chung là anh cũng hiền quá hiền nhưng mà anh hiền quá thì bây giờ nó sang hiếp á <laughs> kia giữ không bé nói vậy thôi chứ bé không có giữ anh ơi nó lên nó lên này nó nói đại cho nó khỏi biển hiếp thôi á <laughs> em ở ngồi thì em nhìn hợp đó nhưng mà quan trọng là hai bạn rồi à, bạn trai mình đi với ai dạ em đi với à, mẹ với em trai của em dạ, dạ con chào bác chào em dạ Em xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường Chào em cháu dạ, gái vâng. và quý vị trong trường quay Em là mẹ của ông Phương dạ. Phương thì tánh tình nó rất là hiền Nó tự lập từ hồi nhỏ Cho nên nó cũng hòa đồng và nó thích bên văn nghệ dữ lắm dạ. Thì theo nhận xét thì cháu gái bên đây thì thấy cũng được Cũng hai đứa là ca hay là thấy <laughs> cũng thích rồi đó <laughs> Mẹ đồng ý rồi đó Bây giờ mình sẽ mở rào cho hai bạn tiếp xúc rồi nói chuyện coi hiểu nhau không mở rào rồi hai bạn rồi có bó hoa tặng em dạ em cảm ơn chúc em à, luôn xinh đẹp như những bông hoa này. này dạ em cảm ơn anh quay mặt qua kia nói chuyện đi đó dạ. ờ, ờ, theo nãy giờ tiếp xúc qua cái hàng rào này thì anh có cảm nhận gì về em không hồi nãy thì à, anh nghe giọng nói của em là anh đón cũng dễ thương rồi mà không ngờ dạ. quay mặt ra thấy dễ thương hơn nhiều dạ <laughs> em biết uh, chợ gạo không em không biết em chỉ biết chợ công thôi tại em có người bạn ở đó ừ, vậy hả lỡ dạ. mốt sau này uh, hai đứa thích nhau xong rồi anh muốn chợ gạo được không dạ ở đâu phát triển được thì mình ở đó anh à anh ngồi bên đây anh nói anh anh anh nói vậy đó rồi em thấy anh là một người như thế nào em thấy anh buôn bán nhưng mà có vẻ như là chắc là ờ, vô nghiệp vụ của anh thì anh mới nói nhiều thôi chứ bình thường thì chắc là cũng ít nói và rất là anh nghiêm túc anh nói nhiều lắm dạ à, anh ngoài cái um, công việc là sửa điện thoại á dạ. anh còn uh, tham gia mấy cái uh, chương trình nói chung là cộng tác viên của đại đình tiền giang dạ nghĩa là anh cũng có tham gia mấy cái uh, hoạt động ở xã với phường dạ. khi nào anh đi đó nhớ dắt em theo nha dạ ha anh sợ là anh bận quá rồi à, không có thời gian để ờ, chăm sóc quan tâm em đó chứ dạ <laughs> không không sao đâu mình thương nhau thì cái gì mình cũng bỏ qua được hết anh ừ, còn dạ. nếu mà không có tình cảm thì cái cái bắt cái lỗi nhỏ như mình cũng nói được dạ. Ờ. à. anh anh nghĩ là khi mà lập gia đình rồi thì mình sanh bao nhiêu thì được à từ một tới hai là đủ rồi theo em thì quan trọng là cái kinh tế của mình thôi à đúng tại rồi. vì em á là em quan niệm là lập gia đình mình có con thì tài sản chung của mình á là con thì mình làm để mà mình lo tương lai cho con với lại anh ờ, anh thì ờ, ga lăng thì có mà lãng mạn thì tệ lắm không một chút thôi cũng được giống như là <laughs> khi nào tới sinh nhật em hay là ngày ờ, kỷ niệm ngày cưới hay là cái gì đó anh tặng cho em một cái bó hoa như vậy thì em muốn là ok rồi hoặc à, dắt em đi ăn thôi <laughs> đó là hiện thực thích cái gì đó em cứ nói anh ừ dạ, anh đủ khả năng anh sẽ mua tặng cho em chứ anh không dạ. thể nào suy nghĩ được là ồ em thích cái đó để anh anh làm bất ngờ cho em thì không em thích thực tế như vậy à. tại vì lãng mạn quá đôi khi nó sớm nó nổi da gà <laughs> em thấy anh rất là hiền à, <laughs> tính tình thì theo như anh miêu tả từ nãy giờ chắc là thoải mái Giống rất là không khoái được cái ờ, nhiều khi em cũng hay bướng á à. đến em cũng trẻ con lắm thì chắc là sẽ chịu được cái cái đó của em <laughs> hai đứa tìm một bài hát nào đó hợp hợp nhau hát, hát song, song ca, ca đi thử coi anh à, anh biết hát bài sầu tím thiệp hồng không ờ em hát đi rồi anh hát theo dạ. em hát trước ờ à từ lúc quen nhau chưa nói được lời gì tỏ tình ta mến nhau nhiều đêm ngắm sao mơ ước duyên mình bền lâu suốt đời tình thắm sâu nhớ thương đầy với mong thấy ai mỉm cười làng môi xinh tuyệt vời để rồi buồn nơi ánh trăng soi còn đó và nghe hơi gió biết rằng mình vừa mơ khi yêu hồn như nở hoa say mộng tuyệt vời nắm tương lai trong bàn tay một câu nói thôi đôi khi gặp nhau muốn khơi nhưng rồi lại thôi nói ra e lời mặc theo gió trôi hôm nay nhìn xe cánh hoa xuôi ngược nẻo đường gửi thư trao cho người yêu vài cầu luyến thương hân hoan hồn như ngóng thư trong chờ hồi âm đắng ngay trong lòng chỉ thấy thiệp hồng chiều tìm không mấy đường cũ bước lần về buồn nghe say sớm tim nhìn xem kết hoa màu trắng ngỡ rằng mình mơ pháo hồng nhuộm tiếng đưa lá thư chậm rơi từng lá nghe bồi hồi từng bước ngài tìm về mở rộng vòng tay đón em nhưng nào thấy sầu dần lên tím biết bao giờ cho quay rồi xong hay Mời chị Hợp lý quá dạ. Rồi ngồi xuống đây em Hát thì hợp đó Nhưng mà bài nó buồn quá Thôi để em hát một bài em tặng bạn gái Dạ em cảm ơn Đây là tỏ tình của em luôn À lời tỏ tình đi ha Hát dạ. đoạn thôi Rồi bắt đầu Trời đã xé sợi chỉ hồng Để chúng ta nên vợ chồng Đồng ruộng xanh mênh mông trời đông Nhà chúng ta bên ngay bờ sông Có nhịp cầu đưa lối Mình đã yêu nhau từ thuở nào Lời mến thương vẫn tràn ngọt ngào Kề dài nhau trắng lên bờ ao Thề ước kia trăm năm đôi trao câu chuyện trâu cao nhắm mắt lại và suy nghĩ thật kỹ xem thật sự đối phương có phải là người mà mình mong muốn hay không hãy suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm một hai ba hết thời gian Rồi, chúc mừng Rất tình cảm bây giờ hai bạn cũng rất hợp nhau nhiều vấn đề ha Thôi, nụ hôn đầu tiên nào các bạn Rất dễ thương